câu hỏi thêm một chút là có một chuyện khi nói là của đức phật thì khi từ ngày vô tứ thiền rồi qua tâm minh thì bây giờ có những thiền sư người ta nói cái tuệ tâm minh không chỉ cần cái tuệ thứ ba thôi mà hai cái tuệ không còn cần thiết nữa có đúng không? cái tuệ nào mà không cần thiết cái, cái tuệ mà biết cái đồng quá khứ của mình cái tuệ biết cái, cái tâm thứ của, của, người khác hai cái tuệ đó đúng mạng minh đó hai cái trợ nó không cần thiết mà chỉ cần cái trợ là tâm minh à, thôi anh rồi nói như vậy không đúng bởi vì tam minh nó nó thuộc về một cái nhốn của nó cái hệ khi mà con biết lậu tận minh là có lậu có có ồ, con biết lậu tận minh này phải có túc mạng minh thiên nhãn minh mà con có uh, túc mạng minh thì con phải có thiên nhãn minh lậu tận minh không thể nào mà nói là không cần nói chung là mình đâu có cần ba cái thứ này nhưng mà tại vì nó có nó có chứ mình không cần tại vì khi mình nhập tứ thiền thì cái cái cái thức quẩn của mình á cái thức quẩn của mình nó cũng nó hoạt động thì mình sử dụng nó để cho mình à, nó không còn không gian và thời gian đó thì nó có cái túc mạng minh thiên nhắn minh đầu tự minh tại nó có dạ, thì, thì nó có chứ việc có nhiều sách vở hoặc có nhiều vậy thì khi họ nói là nếu mà có hai mấy cái trận đó hoặc là những cái thành túc thông này nữa hay là hay là các thành thông nữa thì phải tu uh, ờ, cái cái tiền ngữ sắc mà tôi tu rồi tu thêm ca chi lá nữa thì không cần thiết đâu nó, nó cái đó nó không cần thiết đâu từ cái chỗ tứ thiền là nó có tứ thần nó có tứ thần tốt rồi thì có định như ý tốt nó muốn nhập định nào nó vẫn nó vẫn tác ý vô nó nhập à những cái câu những cái câu mà đức phật dạy cho chúng ta đó là những câu tác ý ví dụ như nó diệt tầm tứ nhập nhị thiền thì cái câu tác ý chứ không phải là chúng ta nói gì mà chúng ta nhập được đâu lại câu tác ý đó của tứ thần túc của định như ý túc á mình thắc ý ngay đó là nó vô cái câu đó là câu thắc ý cái trạch pháp đó cho nên khi mà tu tứ niệm xứ bảy cái năng lực của giác chi thì cái trạch pháp giác chi nó thực hiện ra đó cho nên cái câu mà nó diệt tâm tứ nhập nhị thiền ly hỷ trú xả nhập tam thiền đó là cái câu thắc ý chứ không phải là cái câu đó là cái câu nói để mà chúng ta tu tập mà cái câu tác ý để cho cái, cái thần túc định thần túc nó giúp chúng ta đi vào cái, cái câu tác ý cho đúng cái, cái ý của nó nó nằm cái chỗ đó cho nên tất cả những cái mà chúng ta hiểu còn cái định mà vô sắc nó không có cần thiết bởi vì trước kia đức phật đã nhập các định vô sắc tới phi tưởng phi tưởng xứ mà đức phật bỏ nó không có giải thoát được chỉ cần ở tam thiền đi vào tam minh thôi mà hãy tam mình ở tứ thiền thôi mà tứ thiền thì tam minh nó có bởi vì mình nhập tứ thiền được thì mình có tứ thần túc rồi mà có tứ thần túc thì có tệ như túc rồi mà tệ như túc là tam minh không cho nên vì vậy mình đâu có cần tu gì đâu nữa cho nên đâu phải cần đi qua bên kia mới có đâu nó đã có sẵn rồi từ cái tứ niệm xứ nó thực hiện ra cái tứ thần túc cho nên tứ niệm xứ nó có tứ thần túc thì đâu còn cần tu pháp nào khác nữa cho nên cái chánh niệm nó đi qua chánh định vì vậy mà định thì nó có tự tuệ cho nên tuệ không cần học cái tam minh đâu có cần học tu nữa có cái định đó, cái lớp là chánh định đó, chỉ có mình nhập vô thôi là mình dùng định thần túc mình nhập mà chỉ có cái cái khó từ cái chánh kiến cho đến chánh niệm đó, nó khó là tại vì nó phải tu thật nhiều còn cái tới chánh định thì tại vì nó có tứ thần tốt là chúng ta chỉ nhập vô rồi chúng ta thực hiện tăng thôi nó không có khó cho nên cái tệ đâu có cần tại vì định nó có tệ còn giới nó mới có định giới là do chỗ ly dục ly pháp mà nó có định cho nên chúng ta thấy hiểu con đường của đạo Phật nó giới sinh định định sinh tệ không cho nên vì vậy đó à, mình chỉ cần đi tới tứ thiền là mình đã có có đủ tăng minh rồi đó còn lục thông ở trong tâm minh nó đủ lục thông ở trong đó mình khỏi cần có học lục tâm gì hết mà trong đó thực hiện cái nào nó ra cái nấy lục tâm nó có hết là đủ coi như là tam minh là nó có đủ lục thông còn cái cái cái cái, cái người mà tu thiền ngoại đạo nó có ngũ thông chứ nó không có lục thông bởi cái lậu tận thông nó không có còn cái này nó có lậu tận minh nó có cái lậu tận thông của nó bởi vì lậu tận minh là nó phải có cái lậu tận thông không hiểu cho nên bên đạo phật nó có lục thông mà ngoại đạo nó có ngũ thông chứ nó không có lục thông vì nó lòng tận nó không có không biết nếu trong trường hợp về nhị thiền nói là mình tu tập vô tầm còn ngũ tứ rồi cái mới là vô tầm vô tứ như vậy là nhưng vậy cũng cả là nhị thiền thôi ha à, có người người ta chia cái đó làm hai rồi nó thành ngũ thiền như vậy là đúng hay không à không phải không, không phải vậy mà phải vô mà cái cái cái cái cái cái cái, cái nhị thiền thì nó diệt tầm tứ diệt tầm tứ cái tầm tứ đó nó sẽ nằm ở trong cái cái sắc quẩn của chúng ta nó sắc quẩn cho nên mình diệt tầm tứ tức là mình dừng lại cái sắc quẩn không có hoạt động thôi vậy thôi mà à, nó diệt tầm tứ là nó dừng lại cái sắc quẩn để nó thực hiện qua cái tưởng quẩn cái tưởng quẩn của nó đó là một cái đúng đó. bạch thầy à, trong cái tạng kinh Abhidhamma của Nam Tông á thì người ta kết tập là chẳng hạn như là tu cái thiền chỉ người ta nghĩ cái thiền chỉ á tức là cái thiền sắc giới đó là người ta nghĩ sai nghĩ sai cái chỗ là không phải đúng vào đi vào cái lộ trình thứ vị tứ mà người ta tu cái thiền sắc giới á thì khi tu sau sắc giới thì qua tu thiền vô sắc giới à, họ ừ. cho cái tiền sắc giới là thấp hơn ừ. rồi mới tìm vô sắc giới mới là cao hơn ừ. rồi lúc đó mới là tu mới đi đến niết bàn mới mới vào niết dạ, bàn mới thực hiện tam minh đó. là đưa bốn cái thiền sắc của phật à, của của ngoại đạo đưa vào đưa vào dạ. ừ. cho nên bây giờ các quý vị ta này nghĩ tu cái thiền à, sắc giới á ừ. là cần phải tu cái những cái đề mục chẳng hạn như là đất đề mục nước gió hoặc lửa hoặc là ánh sáng màu sắc đó là đi vào cái thiền gọi là sắc giới sắc giới lấy sắc á dạ đó để mà tu ta nghĩ cái cái đó là sắc giới nhưng mà không ngờ á, là vì đức phật sử dụng gọi là cái thiền sắc giới là bốn thiền đó gọi là thiền hữu sắc đó không ngờ là hữu sắc là tại vì người ta dùng cái ý thức người ta tu tức là từ cái bát chánh đạo chúng ta thấy cái thiền đó xác định chỗ chỗ chánh định đó là bốn thiền tứ chánh định đó là bốn thiền chứ đâu có nói xác định là à, tứ không định đâu không có xác định cái đó mà đức phật xác bốn định đó là bốn thiền à, cái chánh định đó là bốn thiền như vậy từ cái chánh chánh niệm là tức là tứ niệm xứ đó chúng ta đi vào chánh định thì khi sung mãn tứ niệm xứ thì mới thực hiện được chánh định thì chúng ta đâu còn lấy xác lấy gì đâu mà chúng ta chỉ sử dụng nó bằng thần định thần túc lấy cái định thần túc mà chúng ta cái định lực cái đạo lực của chúng ta do cái định mà chúng ta nhập vào cái bốn thiền này chứ đâu có còn mà lấy sắc lấy hình sắc này kia mà tu cái cái sắc này đâu nhưng mà nó hoàn toàn nó hoàn toàn bằng cái ý thức tác ý của chúng ta không à tác ý của chúng ta à, cho nên vì vậy mà chúng ta thấy cái lộ trình đức phật mà cái bát chánh đạo nó cụ thể nó rõ ràng lắm còn nó thêm vào những cái định mà vô sắc đó thì nó sai mất rồi không đúng mà bây giờ các thầy tổ bây giờ người ta không hiểu tu không chứng người ta mới kết hợp người ta thấy có cái định hữu sắc và cái định vô sắc người ta kết hợp cho nên người ta coi cái định vô sắc nó cao hơn à, do nên cứ đi vào cái chỗ này cuối cùng thì đức phật đã ném bỏ nó rồi mà bây giờ còn kết nó vô thì các gì đó quá sai rồi không hiểu mà bây giờ làm sao họ đã kết hợp tinh sách như vậy rồi thì bắt đầu làm sao mình chỉ còn có tu chứng mình trả lời chứ không cách nào khác thôi kính bạch thầy coi như là bây giờ bên miếng điện á là người ta tu theo cái một số cái trường thiền nổi tiếng nhất của miếng điện bây giờ là người ta tu định thuần sắc là sắc giới rồi tu xong rồi người ta thấy chẳng được gì hết ta nhập vào định tưởng hết người ừ. ta lấy à, định tướng màu sắc trắng của định tướng người ta tu ừ. tu người ta nhập vào định tưởng xong rồi cái người ta nói không giải thoát nữa sao nhập bốn thiền mà không thấy gì sao thì bắt đầu người ta nói vậy là còn thiếu bây giờ phải tu vô sắc à, <laughs> rồi có nhiều người họ nhập vô sắc rồi họ tu rồi họ nói cũng không được gì hết thôi bây giờ quay lại thì quán Ờ, thì quán là quán tại mình sát tại quán tới quán lui chặt rồi cũng không cũng không có đi tới đâu không làm chủ được gì cứ lần hoàng lần hoàng mà chấp giá thêm mà cuối cùng thì nó không đạt được gì hết còn bây giờ ở đây chúng ta sẽ biết là khi chúng ta viên mãn tứ niệm xứ thì nó có định thần túc tức là bảy năng lực của giác chi nó xuất hiện ở tại ở tại tứ niệm xứ cho nên trong kinh Phật xác định là tứ niệm xứ là thực phẩm của bảy giác chi đó, rõ ràng mà trong lời kinh Đức Phật đã xác định mà mà bảy giác chi là năng lực của tứ thần túc cái năng lực của tứ thần túc nó bốn thần túc đó à, cho nên do cái sự tu tập của, của những cái bài kinh Phật xác định được cái điều này cho nên người nào mà thiên phát bậy bạ là người đó sao không có đúng không có đúng cho nên đọc qua cái đạo đế thì chúng ta thấy cái, cái chân lý của đạo đế là cái chương trình giáo dục đào tạo rồi thì cho nên đức phật sắp xếp thứ lớp ở trên những cái từ chánh kiến cho đến chánh niệm mà sung mãn được chánh niệm tức là sung mãn tứ niệm xứ thì nó sẽ có bảy năng lực của giác chi bảy năng lực giác chi tức là tứ thần túc mà tứ thần túc thì mới bước qua có tứ thần túc rồi mới bước qua chánh định mà chánh định thì bốn thiền cho nên chúng ta mới nhập định chúng ta mới làm chủ được sự sống chết ngay cả chúng ta tu tu tứ niệm xứ thôi tâm chúng ta chúng ta tu cái định vô lậu thôi chúng ta đã thấy cái tri kiến chúng ta giải thoát không ác pháp nào tác động được làm cho nó phiền não trong tâm nó được hết rồi không rồi chúng ta tập chánh niệm tỉnh thức rồi chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta phá cái hôn trầm thì niên đó chúng ta đạt được mà chúng ta làm chủ được cái bệnh nữa rồi Thấy không làm chủ được cái tâm làm chủ bệnh làm chủ được đời sống rồi còn chỉ có chút xíu là chúng ta cần phải nhập định để mà chúng ta tịnh chỉ được hơi thở mà thôi mà chỉ có tứ thiền mới tịnh chỉ được hơi thở cho nên bốn cái sự đau khổ biết người chúng ta đã làm chủ ngay từ cái định tứ thiền mà chúng ta tịnh chỉ hơi thở chúng ta nhập tứ thiền và chúng ta làm chủ đủ rồi cho nên tâm minh chúng ta đâu có cần đâu có cần đâu mà thiền vô sắc chúng ta đâu hữu à, vô sắc chúng ta đâu có cần nhập với cái đó nó cần tí gì đâu nó có tỉnh chỉ được hơi thở đâu cho nên cuối cùng chúng ta thấy có cái tứ thiền chúng ta phải nhập thôi mà bây giờ muốn nhập tứ thiền thì chúng ta phải có cái gì chúng ta nhập mà có thì chúng ta nhập từ sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ tứ thiền quá dễ rồi đâu có nhập được tứ thiền thì mấy cái thiền kia là độ bỏ chúng ta chứ có gì đâu đâu có có nó cần thiết là chúng ta nhập tứ thiền được để tỉnh chỉ hơi thở này để chúng ta làm chủ cái chế chúng ta này. mà hễ mà nhập được tứ thiền mà tỉnh chỉ hơi thở thì nó có tâm minh bây giờ nó tôi không muốn nó cũng có tại anh nhập được cái đó thì anh phải có <laughs> cho nên vì vậy mà nó tôi không cần đạo tâm minh đâu nó anh không cần rồi tại anh, ai biểu anh nhập chi tứ thiền anh không cần nó anh đừng có nhập tứ thiền anh nhập tứ thiền rồi mà có tâm minh thì là tỉnh minh nó đã nó đã đã, đã thông suốt rồi thì làm sao còn mầm tái sinh luân hồi thì nhập niết bàn đúng đó không hiểu gì mình tu hành mình muốn nó cũng không được bây giờ thầy dạy các con tu định vô lậu này các con dùng cái tri kiến mấy con mấy con triển khai nó mới con hiểu được nhân quả mới con hiểu các pháp vô thường như thật bây giờ biểu tôi biểu tôi giận tôi cũng không giận được tôi thấy nó như thật mà tôi đâu có làm sao tôi giận được thôi cho nên thầy triển khai cho mấy con thấy như thật hiểu như thật do đó bây giờ ai chữ mấy con không biết giận tôi, bởi vì tôi thấy như vậy mà tôi giận là tôi ngu quá vậy cho nên cuối cùng mới không giận bây giờ muốn giận cũng không được nữa mới muốn giận nó con không giận nữa tại vì mấy con hiểu rồi thôi cho nên bây giờ nó tôi tôi tôi nhập tứ thiền thôi tôi làm chủ cái hơi thở rồi tôi không muốn tâm mình anh không muốn anh không muốn nhưng mà anh nhập tứ thiền anh phải có tâm mình anh không muốn làm sao không có nhưng mà đừng có lấy nó mà đi ra mà mà biểu diễn cái trò ảo thực thì đây không đồng ý <laughs> đâu chứ thầy biết mấy con tụi tới đây là mấy con sẽ có đó nhưng mà mấy con đừng có lấy cái đó mà đi ra mà bay trời ngồi cho họ coi chơi đó thì không có được ngồi xếp bàn mà bay qua bay lại cái trở chẳng bàn đó thì thôi chắc chết thiên ngã <laughs> họ nói ông này ông thật rồi đó mấy bạn cái đó không được đừng có làm vậy mà làm vậy thì thầy không chấp nhận coi như là thầy không chấp nhận đệ tử của tu viện đó thì thật sự mà đó là ngoại đạo ở đâu ở bên tây tạng nó qua nó biểu diễn nó chưa đây cũng có cái thứ đó đâu thầy nói điều không thầy sẽ tuyên bố mấy con làm cái điều đó thầy nói đây không có đệ tử đây đâu tại cái ông này mạo nhận nó ở đây chứ sự thật đây không có dạy cái điều đó ở đâu bên tây tạng nó qua đó ở bên đó nó dạy tầng thông đó ở đây không có dạy từ chối liền á thầy không có chấp nhận cái điều đó nhưng mà thầy biết là mấy thầy hướng dẫn mấy con sẽ tu bởi vì muốn không muốn mấy con cũng có chứ không phải không nó là cái cái cái cái cái chắc chắn như vậy thôi đó thì thôi bây giờ à, cũng hết giờ rồi chúng ta sẽ nghỉ nhưng mà phải tháng nha đáng thầy tới cái lớp mà thầy chính niệm tỉnh giác này là cái lớp khó rồi nha chứ không phải dễ đâu